một câu hỏi chàng ngày ngày em nhắn cho anh dạo này anh thế nào vài dòng tin nhắn đã lâu chẳng hồi đáp lại chờ anh đến mắt ướt nhòe mà sao những ngày mưa mà ta cùng nhau bước qua Bây giờ không còn lại gì em à Anh trốn vào những tổn thương mà sâu tận đáy lòng Chẳng muốn ai đào lên Tự mình đào lên thôi, tự mình đào lên thôi